Thank you. A Di Đà Phật. À, thưa với đại chúng, hôm nay Sư sẽ hướng dẫn quý vị thực tập và phương pháp <clears throat> để giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thân tâm mình cảm thấy ờ, an lạc. Sáng hôm nay ờ, như lệ khóa tu vẫn tiếp tục nhưng mà số lượng công tế tới giờ mình ăn lành tu được uh, ờ, 3 tháng rưỡi ha Hôm qua sư cô nhận được một tin nhắn của một vị đồng tu à, tỏ vẻ rất là ưu tư. Vì ấy chia sẻ rằng à, mới đi dự đám tang của một người bạn cùng làm công ty 40 năm. Năm nay mới 60 tuổi mà qua đời vì căn bệnh ung thư Và vì đó nói tiếp rằng là từ hôm Tết đến nay là con chứng kiến tổng cộng có 5 người. Trong đó thì có hai người là bà con thân thích, ba người còn lại là bạn chí cốt lâu năm. À, khuyên rằng à, thật ra mỗi người đến ở thế gian này đều có một cái nhân duyên của họ và khi mãn duyên rồi thì sẽ ra đi Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng nếu có sanh thì ắt sẽ có tử nếu hôm nay chúng ta vì nhìn thấy già bệnh chết mà chúng ta lo buồn chúng ta sợ sệt thì đó là một điều quá muộn Phật dạy chúng ta là có sanh là ắt có già bệnh chết và mỗi người đến thế gian này đều có nhân duyên nhưng mà mấy ai tự tại được trước cái chết chính bản thân sư cô đây cũng không nắm chắc phần tự tại đối diện với cái chết nhưng mà sư cô nghĩ rằng nếu có chết thì sư cô có thể buông được và có thể chấp nhận cái sự thật đó <laughs> đối với thời khắc hiện tại sợ nhưng mà sư cô nghĩ rằng sư cô có thể đối diện được với cái chết và có thể buông đi những cái mình đang có nếu sợ không mà không có một cái gì để chuẩn bị thì sư cô nghĩ cái sợ đó cũng chưa quả thật là sợ ví dụ quý vị là người trong thời gian chưa đầy 3 tháng mà tận mắt nhìn thấy năm người bị mắc một căn bệnh là ung thư quý vị có lo sợ không sợ thì quý vị phải làm sao <laughs> cái câu cho quý vị ít nhất là khi cái chết đến hoặc là khi mình bước vào giai đoạn bệnh đó mình cũng có thể nắm được một hai ba phần như vậy đại chúng đồng ý không ừ. đầu tiên á là quý vị phải hiểu bệnh từ đâu mà ra bệnh từ miệng đi vào cho nên bước đầu tiên để chúng ta ngăn ngừa ngay lúc bây giờ quý vị hãy thanh đạm những cái thức ăn mình đưa vào cơ thể thanh đạm bằng cách nào nếu ai có thể dùng được số 7 thì một năm ít nhất muối mè gạo lứt từ 49 ngày đến 3 tháng. Mà nếu như ai có thể vượt lên trên cái đó nữa là càng tốt. À như vậy là số 7 là có nhiều người không được thì rớt xuống còn số 5. Số 5 được không? Số 5 là ăn gạo lứt và rau củ quả thanh đạm. Nếu cái cửa này mà quý vị không gọi là thủ vô không từ cái sự thay đổi thức ăn vào cơ thể thì cơ thể của mình làm sao có thể thanh lọc được Bản thân sư cô ăn gạo lứt, muối mè gần được hai tháng rồi. Và sự thay đổi của sư cô rất là tốt, à, cảm thấy nhẹ nhàng. Sư cô chợt nghĩ ra một cái vấn đề. Nếu mình chiến thắng được cái ăn đó, thì mình mới có niềm tin chiến thắng được bệnh tật. mà quý vị không chiến thắng được cái ăn đó, mà gì mà thải độc trong cơ thể cũng đâu bệnh là từ đâu vào và mình ăn là mấy mươi năm rồi các vị đủ loại thức ăn và thức ăn mình đưa vào đó nó quá sức là nguy hiểm mình phải nhất định phải thực hành phương pháp giải độc bằng gạo lứt và muối mè đó là bước đầu tiên về cái ăn là ăn từ 49 ngày đến 3 tháng có được không ạ? À? <laughs> dạ. Nếu như đã chọn ăn số 7 để thải độc á, chỉ uống nước gạo lứt thôi và nước lọc và ăn cơm gạo lứt với mè. Qua cái giai đoạn này rồi á là quý vị có thể tự tin với cơ thể của mình. Hai thứ ba và thứ tư là chúng ta sẽ dựa theo phương pháp của Pháp Sư Đạo Chứng đó là tuyệt đối tin tưởng mình có thể vượt qua bệnh tật ba là không sợ khối u trong cơ thể mình nếu mình phát hiện có khối u trong cơ thể thứ tư là cảm ơn những tế bào trong cơ thể của mình sư cô chắc rằng nếu một người nào đang mắc căn bệnh gọi là ung thư đi thể mình có nhiều khối u mình mong rằng có một phép màu nào đó để giúp cho mình có thể vượt qua nhưng bản thân mình là không tự tin thì đó là một nguyên lý không thể có một cái anh chàng là thi sĩ hàng ngày anh thích uống trà ngâm thơ cùng với bạn hữu cuộc sống ở trên núi rất là đạm bạc rất lành qua tháng ngày nhưng mà mùa đông năm đó anh là bị mắc căn bệnh ờ, thân hữu xa lánh hết ờ, cho nên anh ngồi buồn nằm ở bên chiếc giường ở bên sông cửa rồi anh nhìn ra khu vườn của mình có một cái gốc mai một cơn gió nhẹ lướt qua thì cái một cành cành lá cành mai đó suy nghĩ rằng à mình cũng giống như một cái cái lá chiếc lá mai này nè à, sẽ có một ngày nào nó nó sẽ đìa khỏi cái cành đến một hôm là anh ngủ nằm mơ thấy một ông già đến bên đầu giường nói với anh rằng khi nào cái cây mai này nó rụng hết lá là khi đó con sẽ lìa khỏi cái trần gian này cái khoảnh khắc chờ đợi đó kinh khủng mình nằm chờ chết đó kinh khủng không rất là kinh khủng thì có một cái vị thiền sư nghe được cái tin này ngài động lòng thương cho nên đến thăm cái anh thi sĩ này thiền sư khuyên anh rằng không đến nỗi vậy đâu anh cứ ăn lòng đi bây giờ thay vì nằm đó đau buồn chờ cái cây mai này rụng hết lá anh có thể tiếp tục làm thơ anh có thể sống những ngày tháng ăn lạc rồi đến khi nào cây mai này rụng hết lá thì lúc đó anh buông xả thì cũng được anh này đó là không không, không thể nào có thể là chấn chỉnh lại được tinh thần vì con chỉ nằm đây thôi thóp và chờ chết thôi thì quả thật sau một trận bão tuyết thì cây mai là rụng rụng hết lá nhưng mà quan sát kỹ là trên cành mai nó có khoảng 5-10 lá là còn ở trên cái cành thì lúc đó thì thiền sư xuất hiện thiền sư bảo anh rằng anh hãy quan sát cành mai đó tuy là qua một cơn bão tuyết nhưng mà vẫn sót lại 5 đến 10 lá nó không cái rụng anh nhìn những chiếc lá mà còn ở lại trên cành mai anh có niềm tin cho nên anh ngồi dậy bắt đầu làm thơ thiền sư bảo rằng quá là nhiệm màu những chiếc lá còn động trên cành cho anh cái niềm tin à, để anh vượt qua bệnh tật nhưng mà anh biết cái niềm tin đó từ đâu mà tớ có không những chiếc lá mà dính trên cành mai đó là những chiếc lá giả được thiền sư dán lên trên cây đó quý vị thấy những chiếc lá giả đó tuy nó giả nhưng mà nó cho các anh thi sĩ này một cái niềm tin để chiến thắng tật bệnh có đúng vậy không à. trước tiên sư cô bị bệnh uh, à, basado này bướu này rồi trong thận của sư cô đó là cũng có nang rồi trong mặt cũng có nang muốn thay đổi điều đó là đầu tiên là sư cô phải thay đổi về thức ăn và chính cái nhờ cái thay đổi thức ăn này sư cô có niềm tin với những khối u trong cơ thể nó có thể chuyển hóa sống an lành cùng với sư cô à, định là sẽ thay đổi được cơ thể của mình của anh chàng thi sĩ đó là một cái bài pháp bài thay đổi thức ăn là 30% có niềm tin vượt qua bệnh tật là 20% nữa là được bao nhiêu rồi được 50% rồi <laughs> năm mươi phần trăm sau là dựa vào hai phương pháp tiếp theo nữa đầu tiên là không không sợ những khối u trong cơ thể của mình khối u trong cơ thể chúng ta là những tế bào của chúng ta phải không chứ đâu phải là của ai nó chính là của mình nó thật sự là những chiến binh ở trong cơ thể của mình vì mình ăn uống tạp quá đưa vào chất độc nhiều quá là nó không chống chọi là những chất độc cho nên nó bị tiêu diệt à nó tiêu diệt nó bị hủy hoại thì nó khối u rồi khi mình mình mình thấy trong cơ thể mình có những khối u là bắt đầu mình sanh tấm oán hận nó ghét nó muốn phải loại trừ nó đi nhưng mà pháp sư dạy mình là không nên sợ những khối u đó tại vì nó chính là một phần trong cơ thể của chúng ta và ngài đưa ra một ví dụ khoa học chứng minh cái bào thai của em bé là một khối u lớn nhất trong cơ thể của người phụ nữ không thể chống chế được tại vì cái độ lớn của cái thai nhi là mỗi ngày một tăng trưởng vì sao gọi là khối u cái tế bào em bé nó không phải là của bản thân mình tuy là quý vị là mẹ của em bé nhưng mà cái máu đó không phải của mình người mẹ chỉ là trứng thụ tinh thôi cái tế bào và cái dòng máu của em bé đó là của ai của người cha cho nó hoàn toàn khác biệt với người mẹ cái thai nhi đó là một vật thể lạ được đặt vào trong người của mẹ mẹ, mẹ có thể là hai ba ký đâu nhưng mà sao người mẹ vẫn thấy an lành thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc và an vui khi mà được mang thai nữa tại vì mình thấy đó, những người mang thai đó, vẫn bình thường không không có gì nguy hiểm hết mình vẫn bình thường cho nên là pháp sư lập luận là nếu mình để cho những u trong cơ thể mình được có cơ hội được sống an lành cùng mình á là mình với nó cùng sống an lành bước thứ tư là phải cảm ơn những khối u trong cơ thể của mình vì sao phải cảm ơn Tại vì lúc nãy sư cô nói ra đó à, những khối u này là vì sao vì chống chọi với những độc tố mình đưa vào trong cơ thể và khi nó chống chọi nó còn sức mạnh nó, nó chống chọi được thì nó bảo vệ cơ thể mình không sinh bệnh nhưng một ngày nào đó nó chống chọi không nổi thì nó bị loại bỏ nó bị tiêu diệt nó biến thành những khối u cho nên là những khối u đó chính là những người chiến sĩ vì bảo vệ mình mà nó phải hy sinh và ngài đưa ra một ví dụ trong cơ thể của mình là dù là mình nghỉ ngơi những lúc mình làm việc mình mệt mỏi mình nghỉ ngơi nhưng mà quý vị biết không trong cơ thể mình là những tế bào này những cái lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của mình nó không nghỉ ngơi nó vẫn hoạt động để gì để nuôi cái sự sống của mình sư cô đơn giản như là tim của mình đây có khi nào quý vị nhìn thấy tim mình nó nghĩ không nghĩ không quý vị rờ vào cái quả tim của mình có khi nào quả tim mình ngừng đập không quý vị và những tế bào trong cơ thể mình luôn luôn hoạt động mà cái ngừng nghĩ cái cảm ơn quả tim quả gan quả thận quả mặt của mình hai lá phổi của mình vô cùng vì sao quý vị vì nó nó luôn luôn hoạt động để nuôi cái sự sống của mình nó không bao giờ được ngừng nghỉ nhưng mà có khi nào quý vị quan tâm đến nó không nói với nó lời cảm ơn không không ai cho mình cái bánh cảm ơn chị cảm ơn anh cảm ơn quá trời luôn ai cúng cho mình năm mười ngàn trăm ngàn ô mình cảm ơn quá trời luôn mà cơ thể của mình là hoạt động không lương cho mình nuôi nắng cái sự sống cho mình không ngừng nghỉ nhưng mà mình chưa một lần ngồi lại để nói lời cảm ơn cơ thể của mình và đến bây giờ khi nó làm việc mệt mỏi nó không chống chọi được những cái thức chất độc mình đưa vào bởi vì cái cái sở thích ham muốn ăn uống của mình nó tạp đó mà mà làm nó sanh bệnh rồi bây giờ nó sanh bệnh mình không cứu nó mình không cảm ơn nó không xin lỗi nó mà mình còn muốn loại bỏ nó ra cho nên khi đọc cái phương pháp trị bệnh của pháp sư đạo chứng mình phải thận trọng ngồi xuống suy tư lại cái suy nghĩ của mình cho nên khi mình hiểu được là mình khởi một cái niềm cảm ơn ví dụ một ông giám đốc mình là nhân viên tận tụy làm việc cho ông không mệt mỏi ngày đêm để cho công ty ông vững mạnh làm ăn lên làm ra bữa nào đó mình đau ốm tí mình xin nghỉ nhà cái ông đuổi thẳng mình ông cắt lương mình luôn ông không cho mình đến làm nữa mình có tức không quý vị tức à, mình không phục là mình sao sanh tâm sân hận họ càng sân hận là mình càng đối lập với ông đó cái sự loại bỏ những tế bào bị hủy diệt trong cơ thể việc đó cũng khả có khả năng mang lại một tác dụng phụ vì sao mà những nhà tâm lý và nhất là người Nhật Bản phương pháp chữa bệnh của họ là hồi phục lại những tế bào bị bị bệnh chứ không phải là loại bỏ đi phương pháp ưu nhất là biến nó hồi phục trở lại tế bào trong cơ thể của mình dù là những tế bào mạnh hay những tế bào đang hủy diệt biến thành những khối u bây giờ mình sẽ thực tập cảm ơn nó và đây cũng là phương pháp thứ tư từ đạo chứng có thể sống khỏe mạnh bây giờ quý vị xét chân lại và làm theo sư cô hướng dẫn chúng ta ngồi trong tư thế thoải mái à. phương pháp thực tập là trước khi ngủ và sau khi thức dậy vào buổi sáng và mình thực tập như sau và nhắm mắt lại hướng vào bên trong nội tâm của mình cơ thể của mình lục phủ ngũ tạng những tế bào đang hoạt động bình xưng những tế bào trong cơ thể của mình là con mẹ xin cảm ơn các con Xin cảm ơn các con thật là nhiều Trong mấy mươi năm qua Đồng hành cùng mẹ Bảo vệ cho mẹ Nuôi sống Sự sống cho mẹ Nhưng mà mẹ chưa một lần Nói lời cảm ơn các con Và trong những năm qua qua nếu vì cái ăn nếu vì cuộc sống của mẹ làm ảnh hưởng đến các con làm cho các con phải sanh bệnh các con phải mệt mỏi thì ngay lúc bây giờ hãy cho mẹ xin lỗi các con và nếu các con đang cảm thấy mệt mỏi thì mẹ xin các con hãy nhận năng lượng yêu thương từ trái tim của mẹ. Hãy nhận tấm lòng cảm ơn của mẹ. Xin các con hãy hồi phục. Nhanh chóng hồi phục để sống khỏe cùng mẹ.